vẫy rét ngọt ngào tiếng hát ngân nga vang bóng núi câu hò ai vút cao say lòng người nơi dốc núi cao có rừng hoa thơm có ruộng bậc thang ngang tình quê em đó trốn hẹn hò ra xinh em tỏa nắng giữa rừng đại ngàn nụ cười em xen sáng ngời theo tây bắc em gọi mơ you áo khen xuân gọi anh về baby gì về anh tình em trao anh rồi tây bắc gửi về anh tình em trao anh rồi tây bắc gửi về